đấy này 1984 đây 1984 nhá 84 đấy đây là cung chấn nè thấy chưa các bạn thấy chưa đây là cung chấn nhá 1984 nhá đây là cung chấn các bạn thấy chưa 1984 đây là cung chấn là La Mã là La Mã nhá đó là La Mã 1984 là cung chấn thì xin thưa tôi nói với cậu luôn

1924 có phải là giáp tý là cũng là cung chấn không đây là 1984 là giáp tý là cung chấn nhá cung chấn nhá rồi xem lật sắt xem 1924 nữ mạng có phải là cung chấn không đây đấy bạn thấy chưa cung chấn chưa 1900 nữ mạng nhá này, nữ mạng này đấy, đây nữ mạng này đó 1984 đây là nữ thì có phải là 60 năm nó đập lại một lần không 60 năm nó sẽ trùng cung nó trùng mới trùng cái cung một lần nhá đấy giờ như thế bây giờ tôi lý giải cho cậu luôn xem là ví dụ như năm 1988 hiện tại đi nam nam với nữ sẽ khác nhau cho cho cho quý vị xem cái cung sẽ khác nhau nam cung một cung mà nữ một cung nhé đây ở đây ví dụ ở đây là nam này đây là nữ này 1988 này là cung đoài này 1988 bạn thấy chưa 1988 là cung đoài nhé nữ cung đoài là mậu thìn đại trạch thổ nữ là cung đoài bạn xem kỹ đi nữ cung đoài rồi tôi cho xem là lam sẽ là cung gì nhá xem có phải cung đoài không không nhá, nhá. cậu hãy xem lại đi cậu hãy xem lại đi rất là bức xúc tôi rất là bức xúc đây đây đây cho cậu xem đây nam cung gì có phải Nam Cung Ly không ừ. có phải Nam Cung Ly không 1988 Nam Mạng Cung Ly nữ là cung đoài Nam Cung Ly đúng không giống ở chỗ nào giống ở chỗ nào tôi đã nói rồi là chỉ có 60 năm 60 năm cái tuổi đó nó quay trở lại một lần thì nó nam hay nữ mới trùng cái cung nhá 60 năm cuộc đời mới trùng cái cung lại một lần đấy các bạn để ý đây đây có phải cung ly không có phải cung ly không đấy 1988 nè cung ly này đấy đây là nam mạng này nam mạng cung ly nữ là cung đoài nữ là cung đoài ai nói là đúng ai nói tôi xem tôi rất là bức xúc bởi cái vấn đề này thật sự là đấy, rất là bức xúc nên là không không thể nhịn được nên tôi phải làm cái vấn đề này tôi phải nói ra sự thật như thế đấy. nó thì các bạn bây giờ thì cũng đã biết rồi đó tôi đã chia sẻ đã chứng minh cho các bạn thấy rồi đó chứng minh cho các bạn thấy rồi đó nam là cung ly mà nữ là cung đoài nam cung ly nữ cung đoài nhé của Nam cùng đi đâu này vừa mới cho bạn xem xong đây có phải không này nữ này nữ cùng đoài này bạn thấy chưa nữ cùng đoài thấy không nữ cùng đoài đấy 1988 nữ cùng đoài nam cùng đi đó ai nói là cùng một cùng một tuổi cùng một năm mà cùng cung đâu trùng cung là chỉ có 60 năm 60 năm nó quay lại một lần là ví dụ như năm 1984 đó là cung chấn thì lấy 1984 trừ đi 60 năm đó là ra 1924 cũng là cung chấn nhá 924 là cung chấn nhá à, là giáp tí nè nó giáp tí nè đó giáp tí nè và cung chấn đâu đó rất là bức xúc đây 1984 nè Đấy, cung chấn nè, Đấy, có phải không nam nữ đó trùng nhau thì chỉ có 60 năm 60 năm nữa quay lại một lần cùng cùng mận cùng nam nữ cùng mận Đấy, chỉ có 60 năm nhé thì các bạn nên là xem rất là nguy hại khi chúng ta mà có những người thầy mà chia sẻ về về về tử vi như vậy là rất là là nguy hại cho cái thế hệ sau này về về về về, về phong thủy phong tục phong tục Việt Nam chúng ta may sao ấy, tôi thưa tôi, tôi thưa với cậu là may sao ấy, may sao cậu tử vi này nhá cậu chưa xem phong thủy nhá nếu cậu lấy cái cung này ra lấy cái cung cái cung sinh mệnh này ra mà xem phong thủy là sai tất tần tật sai lên đến 80 phần trăm nhá bây giờ mong sao là thầy mong sao là cậu xem được cái clip của tôi và hãy chấn chỉnh lại cái kênh của mình cho nó hợp lý để chia sẻ cái gì hay đúng đúng nghĩa của nó về đúng nghĩa của nó nhá chứ đừng có chia sẻ bậy bạ như vậy nào chết cả đám không tốt đó thì trên xưa các bạn nên là các bạn phải phân biệt này mận sinh mận sinh có nghĩa là khi chúng ta sinh ra là chúng ta gọi là cái mận sinh gọi là cái cung sinh hay gọi là mận sinh khi chúng ta chúng ta chào đời ra thì gọi là mận sinh thì mận sinh là mận mà mọi người hay biết đến là là, là ví dụ như là 1990 và 1991 là độ bằng thổ được dùng trong tử vi hàng ngày xem bói toán này, coi việc uh, xây dựng gia đình vợ chồng này, quy luật là những người cùng năm sinh theo cặp thì mận giống nhau Đấy, nghĩa là mận sinh giống nhau và cứ 60 năm 60 năm nó sẽ lặp lại một lần 60 năm sẽ lặp lại một lần mận cung phi dựa trên khái niệm cung phi bát chặt trong kinh dịch mệnh cung phi nó khác mệnh sinh mệnh sinh là chúng ta đã sinh ra còn mệnh cung phi là chúng ta xem về phong thủy <clears throat> xem về hướng nhà xây là gọi là mệnh cung phi được dùng ở trong bát chặt hay gọi là bát quái kinh dịch thì nó ra mệnh cung là phụ thuộc vào ba yếu tố đó là mệnh cung và hướng mệnh cung không chỉ phụ phụ thuộc vào năm sinh mà còn phụ thuộc vào giới tính nam và nữ tuy sinh cùng năm âm lịch nhưng sẽ có cung khác nhau và sẽ có cung giống nhau sử dụng mệnh sinh để lựa chọn phong thủy không phải là sai hoàn toàn nhưng chưa đủ nhớ bạn thấy chưa có nghĩa là sử dụng mệnh sinh để cho xem phong thủy thì nó chỉ đúng một phần nào <coughs> đúng một phần nào thôi không đúng nhá đấy bởi như đã nói ở trên là việc phong thủy dựa trên các mối quan hệ của các ngũ hành mà phản ánh ngũ hành lên mỗi người lại nhé, mỗi người lại chính là mệnh cung có những trường hợp mệnh sinh và mệnh cung cũng có người giống nhau nhưng cũng rất là hiếm Đấy, có thấy không còn lại hầu như mệnh sinh và mệnh cung đều khác nhau hoàn toàn Chính vì không xác định được mệnh cung mà nhiều người sử dụng phong thủy không có được tác dụng như mong muốn. Bạn thấy chưa? Chúng ta đấy, sử dụng phong thủy nó không có tác dụng là do chúng ta sử dụng sai mệnh cung. Đấy. mệnh sinh được gắn với con người từ lúc chúng ta sinh ra, do vậy dựa trên mệnh sinh để xem hàng ngày hay xem hai người hợp với nhau không để cưới hỏi hay không thì khá là chính xác xem tuổi vợ chồng qua mệnh sinh nhé Tuy nhiên bên cạnh mệnh sinh là mỗi con người lại có một số phận mỗi người lại có lục thân khác nhau lục thân có nghĩa là à, lục à, phụ lục à, lục thân có nghĩa là cha mẹ tại vì cái này nó giật từ kinh dịch ra gọi là lục thân lục thân cũng là người người sinh thần trong mình là thân phụ và thân mẫu gọi là lục thân nó sẽ khác nhau Đấy, khác nhau khiến cho số mệnh của mỗi người đều có biến động khác nhau mệnh cung dựa trên ngũ hành bát quái mệnh cung nó khác mệnh sinh nhé mệnh cung dựa trên bát hệ dựa trên ngũ hành bát quái qua đó phản ánh vạn vật trong vũ trụ và sự biến đổi phát triển của chúng theo thời gian do vậy nếu sử dụng mận sinh để chọn lựa chọn phong thủy màu sắc thì chưa đầy đủ như là lựa chọn về sang phong thủy là chưa đầy đủ thấy gốc mà không thấy ngọn chỉ thấy điểm bắt đầu mà không thấy sự phát triển Đấy. từ đã lâu người ta cứ đem cái mệnh sinh của mình ra để tìm để tìm à, phương hướng à, phong thủy màu sắc hành tương sinh tương khắc kết hợp là rất nhiều không được hanh thông như ý muốn của mình dẫn đến họ mất đi niềm tin về quy luật này Đấy, mất đi niềm tin thực ra muốn giải bài toán cuộc đời họ đã đưa dữ liệu sai dữ liệu sai ngay từ ban đầu nên điều đương nhiên xảy ra là kết quả bài toán sẽ sai khi nằm trong bụng mẹ ta chỉ có hình hài tức là phần con Đấy, trong hình hài thì theo bụng mẹ chúng ta chỉ gọi là có phần con mà thôi mà thôi chỉ khi cha trời mẹ đất cho phép một chân linh được đầu thai vào thể xác ấy ta mới có phần hồn gọi là con người như vậy ta có hai loại mận chính đó là mận sinh mận mận sinh và mận cung Đấy, mận sinh là mận chúng ta được sinh ra còn cung gọi là cung phi cung bất quái cung bất chặt nó lại khác với mận sinh sinh mận tính tính lúc từ chúng ta chào đời ra thường để xem tử vi tướng pháp nhưng ta chỉ được sinh ra có một lần trong đời và ra đời rồi thì dù sinh mệnh như nhau nhưng trai thì bảy vía gái nại chín vía cha mẹ khác nhau vợ chồng khác nhau con cái khác nhau hướng nhà khác nhau địa lý cũng khác nhau khiến cho mận mỗi người có biến động thay đổi gọi là cung phi cung phi gọi là cung bắt chặt hay là cung hay là quẻ mận bắt quái hay quẻ mận hay là gọi là bắt quái nha các bạn nha và các bạn ta được cha trời cho sinh mận ta được mẹ đất bao bọc yêu thương bởi bắt quái ấy là cung sống của chúng ta đem mận sinh làm dữ liệu để giải bài toán cung mận là đã sai ngay từ đầu bạn thấy chưa chúng ta lấy cái mận sinh ra để chúng ta giải bài toán về cung cung phi là đã sai ngay từ đầu cho nên kết thúc đáp số sai là lẽ đương nhiên các bạn thấy chưa rất là sai lầm đôi khi cũng có người đạt hiệu quả vì vô tình mà rơi vào người cùng mận cùng mận sinh và mận cung trùng nhau ví dụ như nữ sinh năm 1992 sinh mận là kiếm phong kim cùng mận là đoài hướng chấn tây hẳn kim màu trắng vậy là cả hai mận đều là hẳn kim nên tuy có nhầm sinh mận nhưng vẫn đạt hiệu quả vì cung mận cũng là kim nhưng đó chỉ là một số ít còn đại đa số vẫn bị nhầm lẫn cung phi bát chặt chính thức quan trọng trong thuật phong thủy hay gọi là cung phi bát chặt nhé sử dụng rất đa dạng như địa địa phương hướng này à, tự tạo nhà cửa này bếp lúc này mồ mã cho đúc cát phước này à, hưng họa này từ nâu cung phi không được chân truyền có nghĩa là cung phi là cung bắt quái không được chân truyền không được truyền đi đấy nên người ta cứ biết dùng cái mận sinh chứ là mệnh sinh là cái mệnh mà của con người mới sinh ra là đã có mệnh sinh rồi và người ta lấy cái đó họ đã dùng cái đó dùng mệnh sinh lên dẫn đến sai lầm và mất dần đi sự tin tưởng chính vì vậy để trả lại đúng vị trí tự nhiên vốn có của nó ta hãy dùng cung phi quẻ mệnh để tính màu sắc phong thủy ờ, hướng nhà để chọn hướng nhà phong thủy đấy phải căn cứ vào tính theo quẻ cung phi quẻ mệnh bát quái thì mới đúng đấy các bạn thấy chưa các bạn thấy sai nằm chưa sai nằm khi chúng ta lấy cái mệnh sinh mà chúng ta xem về phong thủy là sai cái mệnh sinh mà xem về phong thủy là sai phong thủy của hướng nhà là phải xem mệnh cung bắt quái gọi là quẻ mệnh hay gọi là cung phi mệnh sinh nó là khi chúng ta sinh ra là nó đã có mận sinh rồi và lưu ý một điều rằng mận sinh nam và nữ cùng một mận đó nhưng phải 60 năm nó quay trở lại một lần nó mới trùng nhau về cái, cái cung nó mới trùng nhau về cái mận sinh về cái cung sinh bạn lưu ý một điều rằng nhé ở đây thưa thầy thưa cậu tử vi nhé thì cậu đã xem sai hoàn toàn nhé không sách nào mà mà mà mà mà cậu bảo là là cùng một tuổi thì dĩ nhiên cùng một cung mận là sai dạ. Nam và nữ cùng cung mận chỉ 60 năm nó quay trở lại một lần thì nó trùng cái cung cái cung sinh của chúng ta mà thôi nhé xin thưa xin thưa cậu tử vi chứ cậu không phải đem cái cái, cái cuốn sách cái cuốn sách dày hàng cao như thế này để ra mà đem ra để mà mà mà mà mà mà, mà, mà gọi là quảng bá xin thưa chưa chắc sắt thì sắt mỗi thầy một sắt nhưng quan trọng nó có được chứng minh bởi nhà nước cho cấp phép hay không tôi chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề cái cuốn sách của tôi các bạn xem cuốn sách đi cuốn sách này được xuất bản năm 1974 được nhà nước công nhận tự vi tướng Pháp giấy phép số đấy này có số này thành thành phố này ngày là ngày 5 tháng 12 năm 1974 đấy ấn phẩm là 2.000 cuốn ấn phẩm là chỉ được in ra 2.000 cuốn thôi nhá rồi nhà in nhà in là nắng mới nắng mới số là địa chỉ là 45 Bùi Viện Sài Gòn 45 Bùi Viện Sài Gòn nhé phát hành vào ngày 24 tháng 12 năm 1974 đây các bạn xem đi cuốn sách này mới là được từ kinh dịch từ dịch từ kinh dịch từ tiếng Hán tới năm 1974 được kinh dịch và đã được xuất bản 2.000 cuốn để cho phong thủy Việt Nam chúng ta sử dụng cho nó để để thuật phong thủy và thuật uh, tử vi xem vào trong cái cuốn sách như thế này rồi từ cái cuốn này mà từ cuốn này trở đi người ta lại mỗi người vẽ ra một khúc vẽ ra một khúc tự sáng tạo riêng cho chúng ta rồi lấy cái đó là làm riêng gọi là làm cái gọi là chị là tôi đã sáng tạo nó ra đấy mỗi đấy rất là nguy hại đấy thì đó thì tôi đã chia sẻ với cái cuốn sách của tôi là nó chỉ đang nằm, nó được xuất bản từ kinh dịch năm 1974 được nhà nhà in là nắng mới số 45 Bùi Viện Sài Gòn phát hành vào ngày 24 tháng 12 1974 nhé giấy giấy phép số là 623474 Đấy, các bạn cứ đi lên cái địa chỉ 40 năm Bùi Viện và xem thử cái cuốn sách này xem nó được công nhận bởi của nhà nước hay không Đấy. thì đó thì hôm nay cũng tôi thật sự là rất là bức xúc về vấn đề này rất bức xúc về vấn đề này nên là tôi cũng uh, xin là cậu tử vi nhá, cậu tử vi gì đó hãy xem lại chấn chỉnh lại cân của mình làm sao cho đúng cho đúng để chúng ta xem cho chính xác và tuyên truyền những cái um, những cái văn hóa Việt Nam của chúng ta cho nó đúng để để cái người xem nó được chính xác thì người ta mới tin cậy vào chứ bây giờ chúng ta mỗi người tuyên truyền một kiểu khác nhau nên là không biết tin ai người dân không biết tin vào ai cả Đấy, thì tôi hôm nay đã chứng minh được cái điều tôi đã nói là chính xác đó là một tuổi cùng năm sinh nam và nữ chỉ có 60 năm quay lại một lần thì nó mới trùng cái mệnh sinh nó mới trùng cái mệnh sinh nhá ngoài ra là sẽ khác mệnh sẽ khác nhé tôi cho xem một cái nữa tôi sẽ giải đáp một cái nữa cho các bạn xem ví dụ như là tôi xin vừa đây là 1980 88 mountain đây 1989 Nam mạng 1989 Nam mạng là cung cấn này 1989 Nam mạng là cung cấn các bạn thấy không 1980 đây xem này đúng rồi 988 để tôi cho xem luôn này 988 90 cũng được này căn ngọ nó cung đoài luôn này cho nó cho hắn luôn là cái năm 90 cho nó dễ dễ hiểu này à, rồi à, 990 này à, 990 Đấy, là cung đoài nhá là đây là là là, là, là, là Nam mạng đúng không Nam mạng 1990 là cung đoài nhá khoảng 990 là công đoàn tôi sẽ tìm của cái, ờ, cái nữ mạng nằm, nằm ở đâu nữ là 19 1990 ờ, nữ mạng 1990 mua thì sẽ nó thì tỷ nó nam mạng là cùng đoài đây là nữ mạng là cung ly này các bạn xem đi đây bạn xem đi nữ mạng là cung ly bạn xem đi có phải không cũng là 1990 thấy không à, 1990 này 1990 đó là cung ly bạn thấy chưa đấy đây là nữ nhá đây là nữ mạng là cung ly này nữ mạng 1990 là cung ly tại sao ở đây cũng là 1990 cùng năm sinh cùng năm sinh mà nam mạng nó lại cùng đoài đây nam mạng đây nam mạng lại cùng đoài thì các bạn đã thấy mình đã chứng minh được chưa chưa chứng minh ra chưa đó đấy thì xin thưa các bạn là cùng một tuổi muốn trùng được cái mệnh sinh thì phải 60 năm 60 năm nó quay trở lại một lần ví dụ như năm 1984 là giáp tý là cung chấn thì lấy 1984 các bạn trừ đi 60 năm thì nghĩa là ra 1924 cũng là giáp tý cũng là cung chấn nam và nữ đều giống nhau đấy các bạn thấy không đấy các bạn lên lưu ý cho mình một điều rằng nó là như vậy nhé đấy thì đó thì hôm nay mình đã lý giải và chấn chỉnh lại cho cái cậu tử vi gì đó ơi hãy xem lại cân của mình và hãy chỉnh sửa lại đi cho nó hợp lý nhé để rất mong là để chúng ta cùng nhau tạo dựng một cái ờ, nền văn hóa Việt Nam phát triển đi lên chứ đừng để cái phong tục Việt Nam mình nó càng ngày càng đi xuống như thế là rất là nguy hại nhé thì đó là cũng mong là các quý vị khán giả đã xem các bạn đã xem đã ủng, ủng, ủng hộ thời gian vừa qua cho kênh của mình thì cũng mong là các bạn nhớ đăng ký kênh và nhớ là chia sẻ cái clip này cho mọi người cùng biết để biết là cái cái, cái cung cái mận sinh nó sẽ nam và nữ sẽ khác nhau chứ không phải giống nhau nó chỉ nó chỉ giống nhau khi 60 năm quay lại một lần khi là 60 năm nó quay trở lại một lần thì nó mới trùng nhá 60 năm quay lại thì nó mới trùng bạn lưu ý một điều rằng nhá đó. và cái à, chúng ta lưu ý một điều rằng chúng ta muốn xem về phong thủy xem về hướng nhà xây chúng ta phải xem về cung phi quẻ mệnh có nghĩa là cung phi của quẻ mệnh là quẻ bắt quái nhá xem từ bắt quái thì nó mới ra được cái hướng nhà phong thủy hướng nhà mồ mã gì đó thì phải xem vào cung phi cung bất quái thì mới đúng chứ không được lấy cái cái cái mệnh sinh không được lấy cung mệnh sinh của chúng ta ra mà xem cái đó là sai lưu ý một điều rằng là sai tôi đã dẫn giải xong tôi đã dẫn giải chứng minh được cái điều đó cho các bạn xem là đó thì bạn rất mong các bạn là ủng hộ và tuyên truyền cái clip này để cho những ai mà đã tuyên truyền sai thì hay là chia sẻ sai thì hãy chấn chỉnh lại để cho nó nó được hoàn chỉnh hơn về cái phong tục Việt Nam chúng ta Đấy. hiện nay tôi thấy là cái phong tục Việt Nam của chúng ta là sinh viên học sinh chúng ta cái lịch sử Việt Nam không học văn hóa Việt Nam không học đi học cái văn hóa của Trung Quốc đi học lịch sử Trung Quốc đi học văn hóa Trung Quốc làm cái gì Việt Nam mình phong tục Việt Nam của mình lịch sử Việt Nam mình học còn chưa tới đâu mà đi học Trung Quốc thẳng như thế rất là nguy hại nên chúng ta phải chấn chỉnh lại ngay và hãy xem xét lại chúng ta hãy xem xét lại cách à, học hành và cách về phong thủy và phong tục Việt Nam chúng ta nên là để cho con em chúng ta sau này nó nó, nó, nó bước tiếp theo chúng ta theo một con đường lối là chuẩn mực đúng theo cái, cái thời cổ xưa để lại như thế nào chứ bây giờ thấy là cái những câu thơ tục ngữ hồi xưa bây giờ mất hết rồi mất hết rồi nên rất là nguy hại rất mong các bạn ủng hộ chia sẻ clip để cho mọi người biết để mọi người tự mình tham khảo lại xem chúng ta đã làm đúng chưa để rồi hãng chia sẻ đến cho những người khác để người khác uh, am hiểu để người khác uh, xem cho đúng theo phong tục theo đúng một cách quy trình đúng luật của nó thì nó sẽ hay hơn chúng ta nhé. Nói xin chào tạm biệt các bạn nhé.